Xin chào các bạn, như tiêu đề video này sẽ hướng dẫn các bạn làm ảnh như logo của Blackpink. Đầu tiên các bạn vào trình duyệt, hoặc ấn vào link mình để dưới mô tả các bạn sẽ được chuyển đến trang này. Tại đây các bạn kéo xuống, ấn vào ô để nhập từ mà bạn muốn. Ấn tạo ảnh và chờ khoảng 10 giây tôi mong sợ Born skinny bitch, I'm inside cho tôi nên ma được khi đã hoàn thành thì các bạn ấn lưu ở đây mình sẽ thêm một ví dụ các bạn làm như vừa nãy rồi lưu ảnh thôi quá đơn giản đúng không nào chúc các bạn thành công